thì hàng ngày mình đều làm video cho các bạn tham khảo để hoàn toàn là miễn phí với tất cả cái tâm huyết của mình đó mình đã dành khá là nhiều tâm huyết cũng như là chất xám cũng như là thời gian để hàng ngày ngồi soi xét cầu kèo à, nghiên cứu ra những cái à, con số đẹp để có thể là đưa tất cả chúng ta cùng về bờ một cách an toàn nhất nên là các bạn mà ai đi qua video ấy các bạn yêu quý ủng hộ mình thì các, các bạn hãy cho mình xin một nút like và đăng ký kênh các bạn nhé đó à, một nút like và một nút đăng ký kênh thì thao tác của nó rất là đơn giản thôi chỉ mất độ khoảng 3 giây thôi thôi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 thì ngày hôm nay thì cũng rất là vui Thì mình cũng đã giữ đứng đúng cái lời hứa mình dành cho các bạn là ngày hôm nay sẽ đưa các bạn về bờ bến thật là an toàn Thì ngày hôm nay rất là vui các bạn ơi Thì mình đã cho các bạn về bờ bến thật sự rất là an toàn Ngày hôm nay thì chúng ta đã ăn đề 20 Ăn đề ăn đề chạm 2 này Đó Ngày hôm qua mình có bắt cho các bạn là đề chạm 2 Đó Thì ngày hôm nay đề 20 đã nổ rồi Đó đã đưa các bạn về bờ bến cực kỳ là an toàn luôn Đó thì ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo thật là ok thì hy vọng là ngày mai mình sẽ vẫn tiếp nối được cái phong độ này sẽ đưa các bạn có thể là à, về bờ bến một cách an toàn hơn nữa này và cho các bạn leo lên núi nhé thì à, ai mà đang bị loạn cầu bí số hay đang xa bò thì các bạn cũng có thể liên hệ với Zalo của mình nhé 0963236194 mình xin nhắc lại là 0963236194 đây là cái số Zalo chốt số duy nhất ở CK thập tứ nương của mình đấy à, bởi vì à, hàng ngày ấy mình à, khi nào các buổi chiều mình cũng sẽ tập trung rất là nhiều thời gian để ngồi soi xét này sàng lọc kỹ càng những con số đặc biệt đó là những con số kín thì nó sẽ có cái khả năng ăn cao hơn ở trên video rất là nhiều thì có thể là đưa các bạn về bờ bến an toàn hơn ở trên ờ, video rất là nhiều thì các bạn mà ai mà đang băn khoăn hay là đang bị loạn cầu bí số thì các bạn cũng có thể tham khảo nhé à, ờ, còn bây giờ thì mình sẽ đi xoay cầu chốt số cho ngày mai để các bạn tham khảo đây thì ờ, cũng như mọi ngày thôi mình cũng đánh trước cái bảng tổng hợp dự đoán kết quả để cho các bạn tiện theo dõi rồi thì ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 4 và chạm 7 cái giặt đề rút gọn ngày mai sẽ có 44 040 464 484 494 77 070 373 3 676 797 đọc thủ đề 4774 và bài vip là 0220 nhé trên đây mình đã cố gắng là soi cho các bạn cái cầu kéo rất là đẹp rồi thế các bạn mà trùng máu với mình thích những con số thì các bạn chơi còn nếu không thì các bạn có thể là xem này tham khảo và các bạn có thể liên hệ với zalo 0963236194 và các bạn lưu ý giúp mình với đó là ngoài cái kênh thập tứ nương và cái số zalo 0963236194 à, này ra thì ờ, những cái kênh giả mạo khác thì đều là không phải là mình các bạn nhé mình chỉ dùng duy nhất một số zalo 0963236194 và là duy nhất một kênh thập tứ nương mà thôi đó còn bây giờ thì mình sẽ